các bạn sáng nay mình sẽ dẫn các bạn nhỏ nhà mình đi bơi Chi Chi hôm nay cũng thích bơi rồi cho nên là mỗi tuần sẽ dẫn Chi đi bơi một ngày nha cô chú Hello Hi Chi hello cô chú ơi ờ, ờ. Ôi Chi hello cô chú này nói cô chú nghe Chi đi đâu đây Where you going ờ, Trời ơi Chi nãy nó mới bị ba la đó cô chú cho nên là bây giờ cái nó không được vui rồi nó giận mẹ luôn nó giận ba xong giận mẹ luôn Chi Chị giận mẹ hả? Có không? Ờ, Mà chị say hello cô chú rồi ừ, ừ. Trời ơi trời Where are we going today? Trời trời trời trời <laughs> Có mặt giận kìa cô chú Mặt giận đưa coi mặt giận coi Mặt giận rồi Chị chị where are we going today? Mặt giận Trời ơi trời mặt giận Vâng Ok con nói xin chào cô chú ơi dạ không đi bơi luôn đi về luôn trời ơi quạt quạo dạo này hay giận hờn lắm nha ừ, mặt trăng á hả giờ chị thấy nó mặt trăng này rồi dạ. mùa thu rồi cho nên là lá cây nó đổi màu à. khoảng à, một tháng nữa thì à, lá nó mới đỏ nhiều các bạn bây giờ thì vẫn còn xanh nhiều Can't babe until they're both both well again. Mum's still sick. Oh really? Mum feel better? Probably next week. Ờ, ờ. Yeah. Giờ chị vui rồi đó hả? Chị hết giận rồi hả? Chị, giờ chị nói xin chào cô chú rồi. Xin chào chú. Xin chào ông bà. Xin chào ông bà. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Cái gì nói vậy? <laughs> Xin chào ông ngoại cái chào anh ngoài còn ờ, cái mặt nó xạo rồi bây giờ nó hết giận cái nó còn quê quê cái mặt xạo làm gì hả you said E, not P. Ở ờ, trên chơi với camera e, chơi ờ, rock paper scissors chiêu coi. Chị e, chị. E F J. Chị C Rock paper scissors crocodile. Bè bè bè bè. à chị chơi robot đi đi chị theo à. ro chị theo chị, chị theo camera the robot quá đúng do it no chị play the dạ. robot ờ, rồi rồi cô quả đứng im luôn kìa chị đứng im rồi cô chú ơi robot hết pin rồi hả robot hết pin rồi chị robot no battery now put the battery in Cameron beep turn on on. Turn on. Battery. Turn on. Battery's out. Switch off. Shut down. Uh, uh. Hello. this is where we went last week. Is that where we're going? No, that's where we went last week. đã tới nơi rồi nè mọi người tới rồi chị ơi đi bơi thôi let's go ôi hồi nãy giờ chị chi hai anh em nó ngồi trên xe quậy quá trời luôn á cô chú đây là cái hồ bơi trong đó bây giờ mình sẽ đi vô đó bơi nha các bạn ở trong hồ bơi thì không có được quay phim cho nên là một chút nữa ờ, cho mấy đứa nhỏ bơi xong rồi đi ra ngoài mình sẽ quay tiếp nha bây giờ sẽ mua McDonald ăn nha mọi người đi bơi xong rồi bây giờ khoảng một giờ mấy trưa rồi đó các bạn nhỏ cũng rất là đói luôn bây giờ sẽ à, mua đồ ăn trưa chị muốn ăn cái gì chị ăn cái gì chip cái gì nữa dạ. chicken nugget no bacon gì bacon chị ăn giỏi quá trời luôn sắp hết rồi cô chú Ờ con ăn đi Nãy hai mẹ con ngồi vẽ Ăn hết xong chưa? Ngon, ngon, ngon Chị đó bụng dữ lắm hả? Chị ăn hết trơn luôn á Còn trong đây có cái gì trong đây nữa nè Đồ chơi nữa nè Rồi con mở ra coi gì á? numbers together, we can go get one and take it home, but you've got to make sure you don't lose it. Leave it with me and next time, next time we're out and about, we'll get one. Để lên bàn để gớt đất các con. I need cast By the way, look, Robbie's ice cream, So I'm not doing it when she is Ừ, bàn đi. What is it? That camera up on it, yeah? Wow, what's that thing? Look at the cock. Rồi chị đóng lại đi Cái hộp đẹp quá à. Cái hộp đó về đựng tiền được á Đựng tiền xu á Sao lại chị ít đi No, I'm full Can we go after uh, eaten the chips? Well, just let Lauren finish. Chị muốn đi công viên cho nên à, sẽ cho chị đi công viên một chút xíu rồi về nha cô chú Sẵn trên đường đi à, bơi nè Ăn uống xong rồi à, đi công viên một chút rồi đi về Để um, cho hai anh đi về nhà nữa Chút nữa 5 giờ là hai anh đi về rồi Chị làm gì vậy con? Chị! À, trời trời trời trời trời The roads aren't the best in this town though. This one's, this, one, this one's terrible. It's been like this for ages. There's a train station down there.